Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã đến với điện tử điều khiển à, nghe nhìn của Tuấn Macao Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái à, siêu phẩm trên cái video này nhé Thì đó là một cái siêu phẩm mang tên à, mỏ đổi bài Mỏ đổi bài thì có rất là nhiều dòng Mỏ đổi bài à, mini này, mỏ vịt này, mỏ mềm này Đấy. Thì hôm nay siêu phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em chính là con mỏ mềm Mỏ mềm đổi bài thì à, là một cái dòng à, hàng đặc biệt Đấy chỉ riêng TKC à, chỉ riêng tuần Macau mới có thôi nha anh em Đấy, chỉ luôn riêng tuần Macau mới có thôi Đấy. anh em tìm bất kỳ đâu trên thị trường hiện nay cũng không thể tìm được con mỏ đổi bài mềm này đâu Đấy. vì thế anh em hãy nhanh tay liên hệ với tuần của Macau qua số hotline 0974 07 từ quý 3 hoặc là 0974 0343 từ quý 9 để à, đặt hàng nhé vì số lượng nó rất là ít nên anh em à, hãy nhanh tay đặt hàng thì còn đây là mẫu mỏ đổi về mới về à, à, hôm qua nhé hôm qua về rất là nhiều <clears throat> Đấy, anh em nhìn này trên màn hình này tất cả các dòng mỏ đổi bài Đấy, anh em nhìn nhé cái mỏ mềm này bằng mắt thường anh em quan sát thế nào rất là mỏng đúng không chỉ bằng tờ giấy thôi to hơn tờ giấy một tí Đấy, anh em còn có thể bởi bẻ này uốn thoải mái Đấy, anh em gấp vào thoải mái nhé Đấy. thế nên anh em có thể ngụy trang rất là kín đáo vào cổ tay áo và ống tay Đấy mùa đông thì áo khoác thì ống tay còn có thể vào bụng này hoặc là vào quần hoặc là bất kỳ đâu vào ví đấy. anh em mua một con ví anh em ngụy trang vào ví nó rất sẽ mỏng đấy. tự chế vào ví của anh em được đấy. anh em nhìn này toàn bộ cái bộ motor của nó chỉ nhỏ gọn như thế này dây dợ thì rất là nhẹ nhàng đấy. sạc cho anh em là hoàn toàn là sạc điện thoại nhé anh em nhìn này sạc thì khoảng 3 đến 4 tiếng là sẽ đầy pin ngoài ra khi đầy pin thì anh em có thể chơi được tầm uh, nếu mà cứ cháo ra đổi vào liên tục khoảng 7-8 tiếng còn à, thực tế cuộc chơi ấy, thì thi thoảng anh em mới đổi đúng không ạ chứ không phải lúc nào mình cũng đổi thì anh em có thể à, chơi được à, vài ngày không sao cả Đấy, anh em nhìn này thấy chưa <coughs> áp dụng vào bộ môn liêng ba cây thì không có gì để chế trách về con à, à mỏ đổi bài này nữa rồi đây mình sẽ test thử cho anh em cái xem cái khả năng cháo đổi bài của con mỏ này nhé anh rất là ok và hiệu quả cháo rất là êm đấy mỏ mềm mà vừa êm êm hơn những cái dòng mỏ mini đây mình có một con mỏ mini ở đây anh em nhìn này đấy, đã có sự khác biệt không hề nhỏ về độ dày đấy, về kích thợ cước này đấy, anh em thấy chưa có một sự khác biệt không hề nhỏ đấy. đúng không ạ đây con mỏ mini thì nó rất là dày và to đúng không nhưng mà con mỏ mini này đánh cũng rất là hiệu quả anh em cũng có thể kết hợp vào cổ chân cổ tay áo Đấy, kín đáo một chút là anh em sẽ đánh ờ, rất hiệu hiệu quả với con mỏ mini này thôi mỏ mini này cũng rất là tuyệt vời Đấy, nhưng mà đẳng cấp hơn Đấy, cao cấp hơn làm con mỏ mềm mình sẽ đổi cho anh em xem này là hai nhé đưa vào miệng này nó sẽ có một motor cháo đổi bài Đấy. 9 này Đấy. nhanh chưa anh em đúng không chỉ cần chớp mắt một cái thôi là đã thành lá bài khác rồi Đấy, anh em thấy không motor này là motor Nhật hoàn toàn nhé rất là êm và nhẹ Đấy, anh em hoàn toàn có thể cảm giác là mình không nghe thấy tiếng động cơ luôn chỉ nghe thấy tiếng lá bài thôi Đấy. còn cầm bài trên tay anh em ờ, cháo chia thì kiểu gì nó cũng phát ra tiếng rồi nhưng đây là tiếng của lá bài nó khác với cái tiếng của động cơ đây hoàn toàn là tiếng lá bài Đấy, anh em nhìn này Đấy. rất nhanh đúng không thì đấy rất tuyệt vời à, anh em muốn chế vào đâu thì mình cũng có thể chế sẵn được cho anh em nhé anh em muốn chế mỏ mời này vào áo vào ví Đấy, anh em muốn ờ, mẫu ví nào thì anh em cứ gửi ví đây mình sẽ chế cho anh em được hoặc là anh em muốn chế vào ờ, ví của anh em đang sử dụng cũng được vì cái mỏ này nó rất là nhỏ và mềm Đấy, anh em chỉ đưa vào ví rất là đơn giản Đấy, cách đưa rất đơn giản thôi anh em ạ <clears throat> đánh liêng ba cây nha Đấy. Đấy. dây rợ này dây điện này rất là gọn anh em có thể nhét cái đầu này vào khi đi chơi này anh em sẽ nhét cái đầu này vào anh em chế nhé anh em chế, nhét cái đầu ờ, pin uh, của nó vào trong như thế này Đấy. làm thành một cái dòng sản phẩm rất là gọn Đấy, liền một cục luôn anh em có thể đổi bài thoải mái Đấy, anh em chế vào trong đó Đấy, anh em thấy ok chưa Đấy, ok rồi thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới để đặt hàng hoặc là anh em có thể uh, liên hệ với Tuân Macau qua hai số hotline trên màn hình Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân Macao nhé Xin chào anh em